như vậy là nhận khoảng bao nhiêu, bao nhiêu phần trăm trăm phần trăm của anh á <laughs> vậy anh phi anh anh phi cà phê à hả anh dùng phi cà phê à chạy, cả anh chạy binh như chứ binh thì chỉ có tám chín phần trăm làm gì có một trăm phần trăm chứ anh không bỏ ra đồng nào mà anh lãi ờ, thế à vậy là năm mươi phần trăm là tám mươi phần trăm dạ, dạ. Thế anh, anh bỏ ra 100 đô, anh bỏ 100 đô thì chỉ là 50 phần trăm, tức là bỏ ra 50 lãi 50. Bỏ 100 đô được 200 đô thì là bao nhiêu? Ờ, là, là 50 phần trăm. Bỏ 100 đô được 200 đô á? Là 100 phần trăm chứ. Bỏ 100 đô được 100 đô Bỏ 100 đô được 200 đô thì là bao nhiêu? 100 phần trăm. Ờ là anh xả rồi. Ừ. Ờ quá thế, thế, ok, thế, không thế thì phải lấy 200 đô chia cho 100 đô chứ